tiếp theo tôi sẽ đóng nắp lại để cho các bạn xem ờ, ngoại thất cũng như test những tính năng của bếp cho các bạn xem ờ, sau tôi đã bọc lưới lại cẩn thận để làm trường hợp chuột có thể vào nó cắn phá gì đi đầu tiên thì tôi sẽ thử cho các bạn xem cái chức năng khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa tôi sẽ bật hết cả ba bếp lên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 ở một số nơi bán khác họ sẽ quảng cáo đây là chức năng chống chào hàng mỹ khi mà nấu nướng nước chào ra làm tắt lửa bếp sẽ khóa ga để cho an toàn nhưng mà bếp có cái đầu chia lửa này lúc nào cũng nằm cao hơn mặt bếp là 3 cm nên nếu nước chào ra thì nước chỉ có thể nằm ở trên mặt bếp thôi khả năng làm ướt hai đầu chia lửa tắt lửa rất là khó khả năng chính làm tắt lửa thì có thể là gió thổi thôi nên nơi nào quảng cáo chống chào là quảng cáo không có đúng với chức năng thực sự của bếp ở đây thì sau 5 giây bếp của tôi đã khóa ga và kèm theo một tiếng bếp các bạn có thể vừa nghe thấy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 với bộ tôi đã khóa ga kèm theo một tiếng bếp khi hai uh, quay cảm biến cảm nhận được cái đáy nồi có nhiệt độ yêu cầu bếp đã khóa ga dù công tắc vẫn đang mở thực hiện chức năng khóa ga khi nước cạnh nồi thành công để sử dụng pin sạc á các bạn kéo hộp pin ở đây ra bếp sử dụng một cặp pin đại như thế này một cục pin sạc của tôi sẽ không thể nào mà gắn vừa vào được cho nó cũng ngắn thôi để tăng chiều dài cho pin pin chúng tôi có kèm một cái thanh lò xo như thế này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 trên ờ, trên cục sạc nó có một cái đèn đèn màu đỏ như thế này tức là pin chưa có đầy khi nào chuyển qua màu xanh đó, tức là pin đã đầy các bạn có thể tháo ra các bạn vừa sạc được sử dụng hoặc là sạc qua đêm đều được hết thì bếp ga này được bảo hành trong vòng 1 năm đổi chạy trong vòng 10 ngày đầu nếu có vấn đề lỗi gì về kỹ thuật cũng như tặng kèm cho các bạn một bộ pin sạc để chúng ta có thể thoải mái sử dụng bếp ga được nhập một cách nó tiết kiệm hơn cũng như chúng tôi sẽ tặng kèm cho các bạn một cặp kiềng dự phòng cặp kiềng zin của nó sử dụng được khoảng từ 5 cho đến 6 năm Chúng tôi tặng các bạn thêm một cặp kiềng nữa để nhân đôi thời gian sử dụng từ 5 6 năm thành 8 cho đến 10 năm. Cũng như ví dụ trong thời gian sử dụng mà kiềng của chúng ta nó có bị hư hỏng thì chúng ta cũng có đồ để thay không có không có lo lắng nữa. Trên đây tôi vừa test cho các bạn xem hai cái chức năng an toàn là khóa ga khi nước cạn nồi cũng như khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa. Và hướng dẫn cho các bạn xem pin sạc. Bếp này nó là dòng bếp cơ bản nên nó không có tích hợp những chức năng tiện ích khác cũng như không có chức năng hẹn giờ. Vì thế nếu mà hẹn giờ chúng tôi có bán kèm một cái thiết bị hẹn giờ như thế này thì giá là 80.000 một cái. Các thiết bị này có thể hẹn giờ tắt bếp giúp các bạn có thể nấu nướng những món ăn mà chúng ta dự đoán được môn thời gian chính của nó. Để sử dụng rất là đơn giản, chúng ta chỉ việc lấy dây sạc ra, cắm vào bếp rồi cắm vào cái thiết bị này, cắm vào điện. Các bạn tăng chỉnh tối đa được là 90 phút, đây tôi sẽ để một phút thôi để thử cái hẹn giờ như thế nào. Chúng ta bật một bếp lên. Bước cuối cùng là các bạn lấy pin ra, để cho bếp không còn nguồn điện nữa thì khi mà bếp ờ, khi mà cái thiết bị này hết giờ nó sẽ tự động ngắt điện bếp của chúng ta sẽ khóa ga các bạn có thể hẹn giờ nấu nướng những món ăn mà chúng ta dự đoán trước thời gian chính được các bạn lưu ý là phải lấy pin ra nếu các bạn không lấy pin ra thì bếp thì uh, bếp vẫn còn điện và sẽ không khóa ga được cũng như nếu mà các bạn gặp vấn đề về các lượng tích lưu ga không ổn định làm lửa nó bị đỏ khi nấu nướng đó, chúng tôi có bán kèm một cái van ga 50 lớp như thế này giá là 130.000 đó là giá bán hỗ trợ các bạn để sử dụng kèm với bếp